Xin chào Việt Nam Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular Form Để ờ, học khóa học này thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng những kiến thức cũ từ khóa học Angular Web App để tạo ra một Web App Tôi sẽ vào CMD ở D project của tôi và tạo ra một web app mới với các lệnh ng new tên ờ, app của tôi tôi sẽ đặt là quản lý nhân sự ql nf Enter chúng ta sẽ đợi một lúc để máy ờ, gen ra cho chúng ta project mặc định như bình thường ta sẽ để nâu hết tất cả chúng ta không cần cài đặt thêm select stasis và chúng ta lại đợi như vậy là máy đã gen xong cho chúng ta bộ rách mặc định Tiếp theo chúng ta sẽ CD vào trong quản lý nhân sự Chúng ta sẽ tạo mới ờ, một component Component này sẽ có tên là nhân viên no à tôi đã bị nhầm câu lệnh là ng generate còn new là new uh, project generate nhiều khi hay nhầm rồi đã ra tạo xong rồi ta sẽ mở project quản lý nhân sự của chúng ta lên do bài này có một số phần ta đã học ở bài trước nên tôi sẽ tua nhanh một số đoạn con lệnh như sau à, sau này tôi sẽ tạo ra một khóa học về à, TF TypeScript nếu như các bạn nào chưa biết thì uh, Angular Angular này chúng ta đang dùng TypeScript để gõ code chúng ta sẽ có phòng uh, lập trình xì mong à, kiểm thử không à, vận hành và phòng à, hỗ trợ rồi ta sẽ khai báo bốn phòng như vậy nhìn cho đốt củ chuối ta sẽ thêm ờ, thư viện CSS vào trong style.css ta sẽ import thư viện CSS vào Thì import này thì tôi sẽ để trong bảng phần mô tả các bạn ờ, copy về sơ chúng ta sẽ đợi một chút như vậy là đã build xong và chúng ta đang có lỗi ở đây tôi sẽ tìm hiểu xem xem tại sao à, bây giờ ta sẽ kiểm tra xem lỗi ở đâu đầu tiên ta sẽ chưa cần con à, uh, unit ờ, vậy ta xem sai ở đâu hình như là đoạn này module chưa được sử dụng thì sẽ cho xuống cái này ta sẽ như vậy là con vai thành công ta sẽ reload lại trang như vậy là đã hiện con đào của chúng ta chúng ta sẽ về lại form và khai báo thêm à, hai thuộc tính nữa đây là tên và họ 内部。 là class form console Đây. và bắt buộc phải nhập require đóng thẻ input đặt lên và không cần ta sẽ để một input ờ, bắt buộc nhé input bắt buộc để ờ, đa dạng input đầu vào của chúng ta ra xong chúng ta sẽ xem thử trên web đây. nhìn có vẻ không được đẹp lắm cho lắm tôi sẽ cho tất cả vào thẻ deep flat bằng container nếu như các bạn muốn à, học thêm về bootstrap 3 cũng như CSS thì hãy comment cho tôi nếu có nhiều bạn yêu cầu thì tôi sẽ bổ khóa học về bootstrap nó cũng rất dễ để chúng ta có thể à, làm đẹp form của chúng ta như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một form cơ bản để tiếp tục học những bài tiếp theo của khóa học hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo